mình thấy là mấy cái youtuber nước ngoài họ ăn cái này bên nhảy nước nát rồi đào nước miếng rồi mát bên đào nước ngoài rồi bên nhảy nước xít rồi bên hốc gởi rồi bên gắt đã bên gắt cay bên gắt bá bên gắt chịu đựng bên gắt dĩ mình trải nghiệm mình lì đồ mình lâu lộn mình gắt gáy mình gắt kém mình gắt đen mình tức chuột mình khai băng quá mình không mở quá mình xuất dầu mình tư tháng mình quằn quại mình gắt gán mình mất ý mình móc hạo mình đau bị mình gắt bị đau bông tử vậy mình gắt kinh khủng mình gắt tạc mình gắt vơi mình thả chó mình gắt vui vẻ mình đầu hàng